Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh Tiến Số Kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến Bóng Đá nha anh em Thì uh, trong cái video ngày hôm nay Tiến sẽ nhận định và phân tích uh, cho anh em cũng như lên kèo cho anh em cái trận đấu uh, khai mạc tại cái vòng loại Euro 2024 Đó thì Tiến sẽ cho anh em xem trước về cái bảng đấu của uh, vòng loại Euro này Đây thì uh, hiện tại vòng loại Euro uh, 2024 năm nay sẽ có được uh, 10 cái bảng đấu nha anh em thì uh, ờ, riêng ngày hôm nay cái trận khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ đó chính là trận đấu của cái thằng uh, uh, Kazakhstan này cùng với uh, Slovenia tại bảng H nha anh em đây thì uh, uh, riêng cái giải đấu Euro này thì thì thì đang rất là hấp dẫn anh em đấy nên những anh em nào mà đang xa bờ thua tha hoặc là chưa có cái nhóm để uh, chơi chưa chưa có những cái mã kèo đến em tham khảo thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963731346 hoặc là cái Telegram à, ờ, kèo bóng cao tiến đấy để cùng vào nhóm của tiến để đồng hành cùng chinh chiến theo cái theo cái uh, uh, cái cái vòng loại Euro năm nay nhé anh em đấy thì uh, uh, hôm nay chỉ mới là ngày 21 thôi đó tiến lên video nhận uh, kèo sớm cho anh em để cho anh em tham khảo về các trận đấu tại Euro đó còn những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ khi mà có những cái đội hình chính chính thức ấy thì lúc đó tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo đấy thì những cái vòng ờ, những cái giải đấu lớn anh em như là vòng loại Euro nè hay là World Cup thì về cái mức ở mà đội tuyển ấy thì thì rất là dễ chơi luôn đấy nhưng mà những anh em nào mà chơi theo cái đam mê mà mà kết đội nào về đâu đó mà chưa có cái nhóm để chơi chưa có những cái cái uh, tham khảo mã kèo hay là không có phân tích nhận định về trận đấu chỉ thích mã nào vào đó thì rất là khó để chiến thắng những cái trận cầu này nha anh em đấy còn anh em nào mà tin tưởng tiến hoặc là muốn đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước đặc biệt đặc biệt đối với tiến là những anh em đang thu thai nhá đấy hoặc là những anh em nào mà mà đam mê về banh bóng nhưng mà không có một cái trang để chơi đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram tiến để phía dưới góc video này đó thì cùng đồng hành với Tiến trong uh, các trận đấu sắp tới tại vòng loại Euro nha anh em Ok thì uh, quay lại với cái video ngày hôm nay Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích và lên kèo cho anh em trước cái trận đấu uh, uh, khai mạc tại bảng H giữa cái thằng uh, Kazakhstan cùng với Slovenia nha anh em đây thì Tiến sẽ cho anh em xem một cái trận đấu này thì cái trận đấu này được diễn vào lúc 10 giờ đó 10 giờ tối ngày 23 tháng 3 anh em nhớ là trận khai mạc nhé thì uh, trước khi mà đến với video mà phân tích nhận định về cái trận đấu này thì anh em hãy cùng Tiến xem qua về cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra. Đây thì hiện tại tuy tuy hôm nay chỉ mới là ngày 21 thôi nhưng mà nhà cái đã đưa lên rất là nhiều mã kèo tại uh, vòng loại Euro 2024 đấy thì riêng những cái trang mà mà tiến hay khuyến khích anh em chơi trên trang ấy thì nó thường diễn ra nó thường cho các mã kèo là là trước một tuần anh em đó trước một tuần lại thường nó sẽ cho các mã kèo chấp cũng như mã tài xỉu cá chặn này hay là mã kèo tỷ số đấy còn riêng về cái mã kèo thẻ phạt hay là mã kèo gốc thì thì những cái mã kèo đó cũng như là mã kèo cá hai đội ghi bàn này đấy thì những mã kèo đó thì trước giờ bóng lăn tầm uh, không không không phải trước giờ bóng lăn nha mà tầm ờ, uh, 6 đến 7 tiếng thôi trong cái ngày này ví dụ như bữa nay 23 tháng 3 này thì trận này đá lúc 10 giờ tối đúng không thì tầm sáng hoặc trưa ngày 23 là sẽ có các cái mã kèo gốc cũng như là mã kèo thẻ hay là cả hai đội ghi bàn này đó những cái mã kèo rất là dị cho anh em chơi đó thì hiện tại tuy chỉ có những mã kèo chấp như là mã tài tài xỉu đó rồi tỷ số nhưng uh, tiến cũng biết là các anh em thường sẽ thích chơi những cái mã kèo này hơn đấy nhưng mà riêng cái kênh của tiến thì hay khuyến khích anh em là nên chơi cái kèo gốc cũng như là cầu thẻ đấy vì những cái kèo đó thì thì mình rất là dễ phân tích anh em cũng như là rất là dễ ăn kèo đấy nhưng hiện tại do tiến lên video khá là sớm nên chưa có những cái thông tin chính thức về uh, hai đội không phải không có thông tin chính thức mà chưa có được nhiều cái thông tin anh em đấy nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm một à, nửa tiếng đến một tiếng thì chắc chắn sẽ có cái đội hình ờ, ra sân chính thức này cũng như là là có cầu thủ nào à, à, dự bị cầu thủ nào à, à, ra sân rồi chơi với sơ đồ gì công hay thủ đấy lúc đó anh em nhớ trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ thì tiếng sẽ lên tiếng sẽ sôi những mã kèo chuẩn hơn và đẩy lên cho anh em tham khảo nếu anh em kết thì anh em vào đấy lúc đó tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn còn tiếng nhắc lại một lần nữa nha trên youtube chỉ là những cái mã kèo cho anh em tham khảo thôi vì à, tiếng nhận định trước giờ bóng lăn rất là sớm đó để cho cái kênh youtube cho cái kênh youtube này nó đề xuất đề xuất cái video thì anh em mới có thể tìm kiếm được uh, những cái video nhận định của tiếng để anh em tham khảo cái mã kèo đó ok cho anh em thì uh, với những mã kèo hiện tại đây anh em có thấy này uh, Slovenia chấp đội uh, chấp uh, Kazakhstan với mức chấp là chấp nửa trái này cùng với đó có mức đồng nửa nè nhưng uh, hiện tại tuy chỉ có hai mã kèo thôi cùng với mã tài xỉu là hai hòa với 2.25 nè nhưng mà như Tiến đã nói vào ngày 23 tháng 3 trận này đá 10 giờ tối đúng không thì tầm sáng hoặc trưa ngày đấu này sẽ có rất nhiều mã kèo khác cũng như là sẽ có thêm những mã kèo chấp cao hơn đó anh em nhớ nhé hiện tại Tiến nhận định khá sớm nên chỉ có bấy nhiêu kèo cho anh em chơi thôi cái lợi thế trên danh trang rất có rất là uh, ngon rất rất là ăn cao luôn anh em đấy <coughs> thì với những cái mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra về cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nhé đây thì uh, trước tiên là cái thằng uh, về cái Kazakhstan đang xếp thứ 115 tại bảng xếp hạng FIFA nè. Đó còn thằng Slovenia thì à, xếp hạng ở uh, 7 62 tại FIFA. Thì uh, trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem về các cầu thủ được chiều tập của hai đội bóng này nhé. Đây, đầu tiên là Kazakhstan trước nha anh em thì cái thằng này được ship ở vị trí 115 thì uh, à, các cầu thủ của uh, hàng tiền đạo của uh, uh, Kazakhstan thì không có quá cầu thủ nào nổi bật nha anh em cũng như là hàng tiền vệ cũng vậy nè đấy rồi hậu vệ cũng như là là cái uh, thủ môn thì cái đội hình này khá là nhiều cầu thủ không không có nổi tiếng và kiểu như là vô danh tiểu tốt anh em thì mình có không có uh, biết nhiều về các cầu thủ này đấy còn riêng về cái đội uh, Slovenia thì về đống này đó có như hàng tiền đạo thì có à, Setco chơi cho Leipzig này cũng như là là là uh, chơi cho đội bóng uh, của Thổ Nhĩ Kỳ này rồi uh, Lovridic chơi cho Udinese này đấy còn về uh, hàng hậu vệ cũng có cầu thủ chơi cho Udinese cũng như là Emuli đấy thì đa số cái cái cái, cái cầu thủ của cái quốc gia này chơi cho giải ý khá là nhiều nha anh em đấy đó nhưng mà đặc biệt có một ờ, ngôi sao xuất hiện trong cái đội tuyển này đó chính là Olaf đang chụp ờ, đang là thủ môn cho Atletico Madrid đấy thì cái thủ môn của Atletico Madrid này đang có phong độ ờ, phải nói là rất là cao nha anh em đấy thì đang có cái phong độ mà mà giữ sạch lưới uh, uh, hay cỡ uh, top 3 tại Atletico hiện tại đó thì với cái cái trình độ cũng như chênh lệch của hai đội thì anh em có thấy được uh, nhận qua cái bảng xếp hạng của FIFA này xếp hạng hơn nhau đến uh, uh, hơn nhau đến hơn 50 bậc trên ờ, bảng xếp hạng FIFA đó nhưng mà nhà cái chỉ đưa ra tỷ lệ tới tỷ lệ kèo là nửa trái trận đấu này thôi anh em nhớ nhá thì uh, <coughs> thường anh em thì những cái trận khai mạc thì thì rất là khó đoán kiểu như là một đội không phải là cứ dựa theo cái đội mà mà uh, ở xếp hạng ở dưới bảng xếp hạng hoặc là uh, cái đội mà dưới trình độ thì nó sẽ thua đâu đó thường thường những cái đội bóng này thi đấu rất là quyết tâm cũng như là là là uh, với cái tinh thần chiến thắng nó cao hơn quyết quyết tâm anh em kiểu như là muốn uh, mang cái đội quốc gia đội tuyển của mình có được những cái điểm số uh, uh, tốt nhất trong những cái trận đấu lớn này đó và tiến xa hơn trong cái giải đấu này để uh, càng ngày càng vượt uh, uh, giúp đội tuyển của mình tăng uh, thêm trên cái bảng xếp hạng đấy thì anh em có thấy trước tiên tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ của cái thằng mà Kazakhstan đây thì anh em có thấy này trước đó trước đó ở uh, Ờ, ở cái giải đấu mà giao hữu quốc tế nha anh em đây cái giải đấu này giải đấu giao hữu quốc tế nha thì cái thằng Kazakhstan cũng đã có đến uh, ờ, 5 chiến thắng hai trận hòa và một thất bại một một thất bại ở 8 trận đấu gần nhất trong cái giải đấu này đấy thì cái phong độ cũng khá là tốt nha anh em nhưng mà những cái đội bóng mà cái thằng Kazakhstan này gặp ấy, thì đều là những cái đội bóng mà mà uh, tầm trung ngang trình với uh, Kazakhstan cũng như là là uh, uh, về cái bảng xếp hạng FIFA thì thường là thấp hơn uh, Kazakhstan đấy và ở hai trận gần nhất ở hai trận gần nhất trong ờ, cái khuôn khổ giao hữu thì ờ, Kazakhstan đã phải đối đầu với cái thằng ờ, UAE này cũng như là Uzbekistan những đội bóng tại châu Á thì Kazakhstan đều phải nhận thất bại 2-0 trước uh, Uzbekistan này đấy cùng với đó là một thất bại uh, 1-2 trước cái thằng UAE một cái phong độ khá là tệ dành cho cái thằng Kazakhstan này nha anh em còn về cái thằng uh, Slovenia thì anh em có thấy đây trước đó cũng tại cái giải đấu mà mà giao hữu quốc tế trước đó cũng tại cái giải đấu giải đấu giao hữu quốc tế thì cái thằng à, Slovenia này cũng chỉ có được một chiến thắng ba trận hòa và phải nhận hai thất bại ở trong 6 trận đấu gần nhất nhưng cái này khác biệt xa nha anh em vì cái thằng Kazakhstan thì toàn gặp những cái đối thủ mà mang tầm ở châu Á đó và cái bảng xếp hạng FIFA của những đội bóng mà mà Kazakhstan phải đối đầu thì xếp rất là thấp đó thậm, chí là sau luôn cái thằng Kazakhstan này đấy còn về à, Slovenia tuy chỉ có một chiến thắng ba trận hòa và phải nhận đến hai thất bại nhưng anh em chú ý thì thì thấy không cái thằng Slovenia đã phải nhận trận thua hai không trước cái thằng Thụy Điển này đó một đội bóng là đang ở top trình châu Âu hiện tại đấy cũng như là thằng Serbia này thua một bốn trước Serbia này thua những cái đội bóng rất là mạnh nha anh em chứ không phải là thua những cái đội bóng châu Á như cái thằng à, Kazakhstan này đấy thì nhờ, cùng với đó là hòa không không trước Norway này đấy rồi hai hai trước Serbia nè rồi à, có trận thắng 2-1 trước Norway này đấy rồi gần nhất là cái trận uh, trong cái giải đấu giao hữu này thì uh, Slovenia đã có một trận hòa 1-1 trước Thụy Điển này đấy một cái phong độ cũng khá là tốt nha anh em không đến nổi tệ thì ở hai cái trận giao hữu gần nhất vào cuối năm 2022 đó thì cái thằng Slovenia này đã có liên tiếp hai chiến thắng đầu tiên là cái chiến thắng trước thằng Romania với số 21 đấy sau đó thì chiến thắng trước ờ, cái thằng uh, Montenegro với số là 1-0 thì xét về cái trình độ cũng như cái bảng xếp hạng FIFA hiện tại thì cái trình độ của thằng Slovenia thì chênh lệch rất là nhiều so với cái thằng Kazakhstan đấy thì ờ, thì ờ, tiếng chắc chắn rằng khi mà anh em chưa xem cái tỷ lệ kèo thôi thì thì so về cái bảng xếp hạng FIFA cũng như về cái trình độ của một đội bóng ở châu Á và châu Âu thì chắc chắn là anh em sẽ đội ờ, sẽ chọn cái đội bóng mà nằm ở châu Á đúng không? nằm ở châu Âu xin lỗi anh em nha. Tất nhiên là anh em sẽ chọn cái đội bóng mà đang có trình ở châu Âu cũng như là cái bảng xếp hạng FIFA trên tính hơn 50 bậc đấy thì chưa đến cái này là chưa nói đến cái cái uh, mức về cái tỷ lệ chấp nha anh em đấy thì tiến cũng chắc chắn rằng là cái trận đấu này anh em sẽ nằm về phía mà cái thằng solo vina nhiều hơn đó và riêng tiến riêng tiến cũng kết cái thằng solo vina này hiện tại thì tiến thấy cái mã kèo chấp hiện tại khá là đẹp đấy trên lệch nhau về cái trình độ cũng như cái đẳng cấp và cái cầu thủ uh, uh, nổi tiếng chất lượng trong đội hình này cũng như là xếp hạng lên đến hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng cái mức kèo chấp ở trận đấu này chỉ là chấp nửa trái dành cho thằng Slovenia ở trận khai mạc thôi đấy và riêng về trận đấu này thì Tiến kết cái thằng Slovenia nhiều hơn Ở ờ, và cái mã kèo hiện tại thì anh em thấy Tiến sẽ không nói dài dòng về về cái trận khai mạc này nhiều đấy xét về cái trình độ cũng như là là cái đẳng cấp của hai đội thì như Tiến đã nói rồi Tiến sẽ vô thẳng vấn đề là cho anh em là hai mã kèo trận đấu này đây đầu tiên là anh em vào cho tiếng anh em nhớ nhé anh em vào cho tiếng là cái mã kèo là solo vina chấp nửa trái với mức là uh, một ăn 0.9 này đấy ăn 0.90 này đó cùng với đó là anh em dằn thêm cho tiếng cái mã kèo là tỷ số 11 nhá đây đó thì anh em phải chơi nhiêu tiếng thì mới có lãi nha anh em thí dụ như thí dụ như vốn anh em là vốn anh em là 10 củ đi đó vốn anh em là 10 củ đúng không anh em có thể vào cái thằng solo Venia này với cái số 4 là 8 củ đó còn lại hai củ hai củ anh em có thấy dần vào cái mức kèo là uh, tỷ số 11 này nếu như nếu như trận đấu này mà thằng solo Venia thắng thì anh em tất nhiên là có lời rồi đúng không nhưng mà nếu như lỡ như mà mà trận này hòa với tỷ số một đều đây thì chắc chắn là anh em sẽ bỏ hai củ ra anh em sẽ ăn được với cái mức là 6.2 hai củ anh em có thể ăn được là cỡ uh, ờ, 13 củ 13 củ hơn đấy thì với chơi chơi như vậy thì cái đường nào anh em cũng có lãi hết nhưng mà riêng tiến tại sao lại không cho anh em cái mức ở tỷ số 00 mà lại cho em ở, ở cái uh, tỷ lệ kèo 11 vì hiện tại các trận đấu mà khai mạc tại uh, uh, vòng loại Euro cũng như là World Cup thì thường đều xuất hiện bàn thắng và không thể nào mà hòa với tỷ số 0-0 được đặc biệt là những trận khai mạc thì những đội bóng rất là quyết tâm để thể hiện mình trong cái trận đấu này nhưng mà riêng tiến thì tự tin là cái thằng Slovenia này có cái tỷ lệ thắng trước cái thằng Kazakhstan với rất là cao đó thì uh, nói chung là cái trận đấu này tiến nhận định cho anh em khá là sớm chưa biết được cái đội hình ra sân chính thức như thế nào đấy cho nên uh, đây chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi anh em nhớ nha tham khảo thôi không phải cứ, cứ cái đội bóng mạnh là là nó sẽ thắng đâu riêng cái mã kèo này thì tiến cũng thấy hơi hơi là điêu chút anh em tại vì một đội bóng mà trên lệch trình độ cũng như là về con người như vậy nhưng mà chỉ chấp có nửa trái thôi đó riêng tiến lúc đầu thì suy nghĩ cái trận đấu này là cái thằng solo vena chấp đến một hoặc là 1.25 chứ không phải là chấp nửa trái như hiện tại đấy nhưng với tỷ lệ kèo này thì chắc chắn không có ai mà giải dột lại đi nằm cái thằng mà mà ship thua bảng xếp hạng hơn 50 bậc đúng không anh em đấy thì anh em nhớ đây chỉ là cái tham khảo thôi nhưng mà trước giờ bóng lăn Tiến sẽ sôi kỹ lại các đội hình cũng như là cầu thủ ra sân như thế nào chơi với sơ đồ nào mà lại à, mà lại để cho cái thằng nhà cái nó đưa ra cái tỷ lệ kèo thấp như vậy đó lúc đó thì cái má kèo nó sẽ chuẩn hơn nhiều đúng cho anh em đó thì còn những anh em nào vào nhóm của Tiến thì cứ liên hệ qua cái Telegram hoặc là cái số Zalo Tiến để ở phía dưới màn hình của cái góc video này đó thì cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết đó anh em nhớ nhé còn riêng cái việc lọc lá thì anh em ờ, thắng kèo anh em lời nhiều cái việc lọc lá thì Tiến không bao giờ xin anh em đó anh em uh, kiểu như anh em thấy lãi nhiều thì thì cái chuyện lọc lá là chuyện riêng của anh em anh em uh, lọc cho tiếng bao nhiêu thì thì cái đó tùy tâm anh em chứ tiếng không bao giờ xin lọc hoặc là lấy phí vào nhóm gì của anh em hết anh em nhớ nhá nhưng mà vào nhóm tiếng thì anh em bắt buộc phải có hai cái điều kiện phải có hai cái điều kiện anh em nhớ nha thứ nhất là cái số vốn của anh em tối thiểu cũng phải từ 1 đến 2 củ trở lên anh em chơi bánh bóng thì thì nhất là những cái chặng mà Elgo hay World Cup này nọ thì anh em chơi chặng mà uh, ờ, 10 củ hay 20 củ và chục củ hay 50 ờ, củ cái chuyện nó bình thường đúng không anh em đó nhưng mà với số bóng một hai củ thì nó cũng khá là ít nhưng mà tiếng vẫn giúp đỡ anh em nếu như mà anh em thật sự mà mà muốn đi với tiếng ở chặng đường dài muốn vào nhóm với tiếng để đồng hành hết cái uh, ờ, lọt chặng Elgo này đó thì thứ nhất anh em phải có số 4 ít nhất là một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em cái việc mà anh em chơi cùng trang với tiếng ấy thì tiếng mới có thể uh, uh, xem xét được các cái mã kèo lên xuống như thế nào nè biến động như thế nào giữa chặn hoặc là đầu chặn đó thì lúc đó tiếng tuy anh em mình chơi anh em mình chơi chung trang nhau mà đúng không thì tiếng sẽ dễ uh, uh, xem xét những cái mã kèo nó biến đổi nó thay đổi như là sao giữa chặn hay là là trước chặn như thế nào đó nếu tiến có thấy gì bất ổn tiến sẽ lập tức đẩy lên trên nhóm cho anh em thâu liền ok cho anh em thí dụ như mà tiến cho anh em cái kèo thằng Slovenia này chấp nửa trái đi đúng không nhưng mà trận đấu này mà diễn ra tầm 10 phút thôi 50 phút mà tiến thấy có điều bất ổn ở trận đấu này thì lập tức lập tức tiến sẽ chụp hình mã kèo lại tiến sẽ báo lên trên nhóm cho anh em thay đổi kèo liền đó lúc đó một là anh em bán kèo hai là anh em vào dằn thêm cái mã kèo mà tiến đưa cho anh em đó thì lúc đó cái tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều chắc chắn là lãi luôn ok cho anh em thì banh bóng mình sẽ không biết trước được điều gì hết nhưng khi anh em mà chơi banh bóng có những ờ, anh em á mà mà chơi theo cái dạng hên xui á anh em thích đội nào vào đội đó không có tìm hiểu về cái đội bóng không tìm hiểu về đội hình ra sân rồi không biết được cầu thủ nào được chịu tập hay sao sao ấy thì anh em chơi kiểu đó chỉ như chơi là hên xui tỷ thắng 50 50 thôi còn riêng tiến tuy cũng là con cũng là người nha cũng như anh em thôi nhưng mà tiến uh, ờ, sôi rất là kỹ từng trận đấu về con người về đội hình về cái lối chơi về cái bảng xếp hạng nói chung là tiến phải sôi rất là kỹ mới đưa lên những mã kèo cho anh em chơi đó anh em thấy không tuy là trận đấu mình tham khảo thôi nhưng mà tiến vẫn là là đưa lên những cái mã kèo cũng như là phân tích cho anh em rất là rõ ràng về từng cầu thủ được triệu tập nào về à, chơi đội hình nào đó về con người như thế nào đúng không đấy thì chỉ là tham khảo thôi mà tiến còn phân tích kỹ như vậy thì huống chi huống chi là những cái mã kèo chính mà tiếng nói là tiếng đẩy lên nhóm nó còn kỹ hơn nữa đó đúng không anh em đấy vậy cho nên thứ nhất để vào nhóm tiếng anh em phải có số vốn một hay cũ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em thì anh em đáp ứng được hai cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiếng qua cái zalo hoặc cái telegram phía dưới góc video này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng tiến đồng hành ở các trận đấu sắp tới tại vòng loại euro này ok cho anh em thì à, cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây thì những anh em nào mà yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng so kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha anh em đấy và tiến sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mẫu kèo sắp tới đặc biệt là trong cái à, giải đấu Euro này ok và chúc anh em có nhiều sức khỏe